J-Nut, siêu tiết kiệm xăng. New Me Discover with Yamaha Không gian này là của Châu đó Mạnh dạng lên em Tặng em không? Dạ, em cảm ơn anh Dạ, cảm ơn anh rất nhiều đồng thời em cũng có món quà tặng anh à, có một cái câu mà em rất thích đó là nếu như mà mình không thể thay đổi được sa mạc thì mình hãy biến thành xương rồng để thích nghi với nó cảm ơn em dạ hay quá rồi hai bạn ngắm nhìn nhau đi dạ thì ờ, nhận xét thì bạn nữ rất là hiền và rất là xinh da <laughs> rất là trắng em ờ, bó hoa ảnh có gửi theo cái thiệp đó là cái à, gì dạ Dạ, em dạy vật lý cho nên em cũng có một bài thơ về cái ờ, chuyên môn của em Gửi em, cô gái nhỏ Anh gặp em cảm ứng một tình yêu Hai ánh mắt giao thoa và nhiễu xạ Anh bối rối lạc vào miền cực lạc à, Miền lực lạ à, Miền lực học, lạ ta dạy vật lý em à Ngưỡng ân tình động lại những yêu thương Giải phương trình mà nghiệm mãi đơn phương Miền nỗi nhớ nhạt nhòa Vâng sáng tối, điện trở bên em biết bao giờ có đổi Gian dở hoài một định luật tình yêu Trời dạ. ơi, đọc lá thơ anh thấy nghe lạc vô miền cực lạc anh giật mình dạ, tại uh, cái để bạn ờ, nam đọc lại cho nó hay đi ta đọc có... sao mà lạc gì mà ta ra thành cực lạc ừ. luôn kìa dạ tại cái danh từ chuyên môn nó tránh cái nhiều, từ cực nên... lạc nha anh gặp em cảm ứng một tình yêu hai ánh mắt giao thoa và nhiễu xạ anh bối rối lạc vào miền lực lạ ngữ ân tình động lại những yêu thương giải phương trình mà nghiệm mãi đơn phương miền nỗi nhớ nhạt nhòa vân sáng tối điện trở bên em biết bao giờ có đổi gian dở hoài một định luật tình yêu trời ơi thầy dạy lý đó liền, đem qua tặng liền thầy dạy vật lý mà tôi tưởng thầy dạy văn chứ cái này mà mấy cô học trò mà nói không để ý thầy tôi tôi không có tin đâu thiệt luôn không nhưng mà em hạn chế tiếp xúc à dạy mà hạn chế tiếp xúc rồi dạy sao dạy dạ tức là dạy hết giờ rồi mình đi về thôi à chứ cũng không có làm gì hết về nhà thì cũng lo trong nhà rồi ngủ à, em mê ngủ lắm cho nên em mới mập dữ vậy anh có thích đi du lịch không dạ thích lắm nhưng dạ. mà đi mấy lần không có vui sao vậy nói chung là cũng có một lần đi xong cái về cái ờ, bị người yêu chia tay cho nên buồn quá tới giờ luôn thôi đừng nhắc người yêu cũ nữa dạ, dạ xin lỗi à, không nhưng mà nếu mà hy vọng nếu mình có cơ hội hôm nay mình nhấn nút thì tới ờ, giáng sinh này anh hy vọng là sẽ được uh, mời em đi uh, qua sim chơi hy vọng lần này nó sẽ vui dạ em cảm ơn anh à, em thích ăn lắm cuối tuần á em cũng rảnh tại vì là hồi xưa là em hay đi với em gái em với bạn thân à. mà bây giờ thì em trai em là sắp có vợ em gái em với bạn thân em cũng có người yêu rồi nên em toàn đến mình ơn không à nên là ni hy vọng là à, anh sẽ dành chút thời gian với em yeah. Dạ, gì ăn uống anh giỏi lắm không gì đâu à. ăn à. anh ăn cái gì anh ăn cũng được hết bớt bớt tập mà... dục cái kìa cái bụng kìa dạ mập đâu gặp nhau nói chuyện ăn uống không vậy tao có hai phút tao vô chuyện tình yêu đi chứ Dạ, tại hồi đó con có coi hài của ờ, chú Dân Sơn, Dân Sơn đó là cái con đường ngắn nhất mà đi đến trái tim người phụ nữ là phải đi ngang qua cái bao tử chứ. Dạ. <laughs> Hai người này giọng nói giống như ru ngủ nhau, nhẹ nhàng dễ sợ. Giả sử như khi quen nhau đi chẳng hạn thì anh có thể chủ động hơn một xíu được không? Tức là bây giờ anh anh khó có thể thay đổi nhưng mà anh có thể dần dần thay đổi được không? cuối tuần thì anh cũng sẽ chủ động nhắn tin hẹn em chứ không để em hẹn anh à, chắc chắn luôn dạ. chỉ cuối tuần mới mới mới mới nhắn tin thôi hả còn trong tuần là nín dạ không hẹn hẹn đi thì thì thì mình ờ, dạ chủ mình động phải thăm hẹn. hỏi mỗi ngày chứ em ha dạ có chị sợ bạn không có thời gian đâu tại vì bạn làm trợ lý thì chắc thời không. Kệ, người ta không có thời nhiều. gian nhưng mà người ta vẫn muốn mình quan tâm khi nào người ta rảnh người ta sẽ xem dạ tại em sợ nhiều khi nhắn tin nhiều quá ta thấy phiền em ngại lắm tính em hay ngại lắm dạ. không anh anh đừng có ngại cái vụ đó em không phiền đâu dạ Dạ được rồi Ủa cứ hỏi anh đi Dạ Nói ăn thì nói ào ào Nói yêu ờ. Tình yêu thì ngồi im ru và rầu ờ, Ví dụ như mà Như mình tìm hiểu mà cảm thấy mình hợp á Một năm sau mình kết hôn được không? Được Rồi, rồi lúc đó em muốn ở riêng hay là muốn ở với ba mẹ Thực ra em không quan trọng điều đó chủ yếu là uh, hai hai đứa cảm thấy là như thế nào là thoải mái nhất là được quan điểm của em là uh, cho đi thì sẽ nhận lại nhà ba mẹ cũng không có khó khăn gì cho nên là nếu em về thì gia đình anh thì mọi người cũng sẽ rất là vui vẻ và mẹ thì rất là thương anh cho nên cũng sẽ rất là thương con dâu cho nên con không có bắt em phải làm dâu cực khổ gì đâu mình tiến hành bấm nút đi Rồi. cặp hồi nãy thì dễ cưng cặp bây giờ thì dễ thương mình bấm nút là mình cho đi cái duyên để tiến tới hôn nhân nha hai bạn suy nghĩ thật kỹ một hai ba mà thầy giáo rất là rung rung lắm thầy giáo mà rung dữ lắm thôi nắm tay nào rung cái nào bấm nút lẹ quá rung thầy giáo rất là rung tay nhau đi hai bạn thủ tục bởi mình bấm nút bằng trái tim thì mình phải chứng minh bằng nụ hôn yeah. Dạ. đừng có rung nữa có anh kế bên nè thầy sắp xỉu rồi xin phép uh, xin phép em gái xin phép bạn với <laughs> phép uh, gì thôi thầy rung quá đúng không đi xem phim liền đi nè Cinebox 212 lý chiến thắng nha Lời để xem phim Được Đây không? À. Phần quà dành tặng cho hai bạn là một cặp nhẫn cưới trị giá là 10 triệu 200 ngàn đồng đến từ thương hiệu Lộc Phúc Fire Jewelry có thiết kế tinh tế vượt trội đi đôi với chất lượng đỉnh cao, bền vững theo thời gian, được thiết kế riêng cho câu chuyện tình yêu của hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Đây, cặp nhẫn cưới này ha, hai bạn sẽ được đeo vào tay của mình trao cho nhau khi hai bạn tiến tới hôn nhân. Xin mời em gửi tặng cho mỗi bạn là một bộ à, mỹ phẩm chăm sóc da mũ trôm Tân Gia Khang gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đăng Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Quà tặng đặc biệt dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng từ Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ hoặc Biên Hòa đến từ hệ thống cửa hàng dịch vụ ngày cưới Ireland. Đây món quà của bạn gái. Chúc hai bạn à, sớm uh, tiến tới hôn nhân nha cố gắng ha chủ động lên chút xíu nha thầy giáo rồi nhưng mà đó là đi trước đi nào đi trước đi bằng đi sau bảo vệ phụ nữ nha không xuống dốc thì nam đi trước đó đúng rồi